sám hối tam nghiệp Nam mô A Di Đà Phật đầu cuối lại mười phương chư phật độ chúng con tình giấc sai nồng quay về tu tình bên trong nương theo chân phật thoát dòng trần lao tội chúng con cao nào hơn nuôi chôn sông mê đắm đuôi nhiều đời không tu biết thờ nào giới nay còn thức tình kịp thời hối thân nhờ phật pháp gia ân quan hỷ tha lừng con khỏi đọa đọa phàm Nguyện tu khổ hạnh dẫn cam nay còn giác ngộ nguyện làm thiện nhân cầu sám hối nghiệp thân mau dưng không sai mê thế lực ngao quyền Diệt tâm phiền não đảo điên Nhiều đời trói buộc quan khiến nặng nề vì tham muốn si mê đâm trượt Phải làm sao cho được giàu sang Cho mình tột định danh cao Mất thần không biết lý nào chẳng hay sân hận thù phúc dây không dưng sanh ghét ghen cộng lực thêm đầy tâm cuồng trí quận nào hay này con hối cải phung dây nguyện cầu trước Phật Pháp dâm đầu sám hối đấng từ bi tha tội con nhờ ờ, bảy lâu chìm đâm biển dơ lội bơi nào biết bên bờ nơi đâu con tỉnh giấc canh thâu nhớ Phật lời dạy rằng bảo vật gương đời à, cũ bao nhân lỗi thành tới không còn chìm đắm chơi với biển trần Nguyện hy xá tu thân khổ hành Lo công phu tập tánh hiện từ Mót bòn công quả đừng dư Trui rèn trí tuệ như như sáng ngời ngầm Kể từ nay nho lời ích tiên Không sân si Phật hiện hộ trì Di đà tâm niệm không ly quan âm Bồ Tát Đại Bi Phong Hào ơn Phật Pháp đời nào trả hơn con nguyện tu đến chết ơn đền hiền lành đạo đức không quên đời đời kiếp kiếp làm nên đạo màu dù khổ sở đến đâu cũng nhân ngồi thiện tu tinh tấn linh hồn à, không còn dương bận bốn chôn này đây mãi đó dài khôn tranh đời nhân Nguyện sam môi nghiệp thời không dương Lìa trần gian vui sướng tội lòng à, Tuy còn mà tưởng như không Đặng noi theo Phật thoát dòng hiểm nguy xưa không biết sân si thịnh nộ đó là gieo cực khổ cho mình à, hận thù gì bởi vô minh đua chen lẫn áp giật giành quần không nay chúng con nguyện lòng cải sửa sinh ma gọi rửa sạch ngần à, tu cho đất đạo thành tân quyết tu giải thoát cảnh trần si mê Nguyện tu đạo mộ đề thoát khỏi nhờ thích ca Phật tổ hộ trì à, độ con học hạnh tử bi cần siêng sám mối kiên trì tu thân à đặng to canh hồng trần tục lụy không nhiễm mê khỏi bị đỏ đài à, dập đầu cầu nguyện như lai con nguyện sám hối nhờ ngài ban ân cho chúng con được gần kinh kệ gặm xác thân qua trễ muộn màng à, đò chiều gần tách bên sang từ thần kiêu reo vàng vàng quá kề chư tam bảo nguyện thề tu đạo lòng quy thọ giáo phật truyền à, sáu nương cửa thánh nhà tiên công còn khô não lị phiền như xưa tam nghiệp tội dây vừa khó thoát tam sân si đau so khôn lượng làm cho người ghét không tương đời đời kiếp kiếp còn vương vẫn hoài nhân tam độc nhân là bài bổn sự giác ngộ mời hiểu tự nơi mình nay con vẹn trọn niềm tin từ bi học đạo giữ gìn không phai dù trăm đắng ngàn cái không nề ngồi tham thiền bảo vệ linh hồn ờ, không tham dục vọng bôn chôn để tâm thanh tịnh trường tồn ngày sau nghiệp thân thế dội trao săn sông lo nạnh tranh cực nhọc lụy phiền muôn thân sung sướng bình yên mượn dài của chung lụy phiền biết bao Muốn xinh đẹp hằng ngày chạy chuốt Sợ già mau kết cuộc cung tàn à, xô mình trong chỗ lầm than nào phải thước ngọc đền vàng ngắm trăm à, còn cửa miệng nghi làm sai quay phát ngôn ra sàm bậy không lường à, làm cho nghiêm qua dẫn dương chửi mây rủa gió trăm đường gian nguyên còn nạt nộ sân si táo bạo bài âm mưu sóc xảo hại đời đua chèn lân am do nơi bài mưu lập sự do lời nói ra đâm tội lỗi vậy mà nào biết lời phật răng chi xiết khôn tường mà tự mình tạo nghiệp mới dương nguyện tu phải dứt trăm đường nói năng ý tam muôn khó khăn mọi việc đặng cho mình không biết sự gì muốn cầu tất cả việc chi muôn sang muôn ca muôn thì lợi danh muốn tham đông vật dành của thế à, bài mu mô không kể công lượng à, tội phạm thì phải vẫn vương hy sinh bộc phát nhiều đường gây con Nay nguyện tu đừng cho ý nghĩ sanh này phạm chắc bị chôn vùi à, nay con lắng diều phổi phôi lòng phàm dứt sớm à, dứt ngôi ngày này à, không đâm nhiệm bụng lầy dơ bẩn nhờ phật thương tiếp dẫn dắt diệu à, cho con sám hối mau tiêu à, kiểm truy tội lôi qua nhiều lầm sai tham sân si chừng nào cho dân nhờ quan âm trợ lực hằng ngày à, nếu không biết thở nào lai nghiệp dồn nhiều kiếp bị đài quá lâu à, Nay chúng con thỉnh cầu bái Phật Nguyện ăn năn tịnh giấc kịp giờ à, giúp con thoát chốn trần nhớ lòng thành đại nguyện con khờ hành ý còn nơi thế lỗi chi Phật so Diệu dẫn con đừng bò bụi này Dập đầu cầu nguyện phương Tây Chúng con sạm môi sửa xây tu hành